khi bạn thêm sửa xóa thành công thì sẽ hiển thị thông báo lên ở bài trước thì ờ, những bài trước thì chúng ta gần như đang không thay đổi gì về phần giao diện thì phần này chúng ta sẽ có thay đổi về phần giao diện có thể nhìn thấy bằng mắt thường Được rồi không để cho các bạn chờ lâu nữa chúng ta cùng vào luôn bài học nào đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm mới một component message là copy lệnh truy cập vào thư mục chứa project chúng ta paste có lệnh và enter máy sẽ tạo ra cho chúng ta component service một folder gồm 4 file như thế này vậy là đã thành công vô cùng đơn giản chúng ta sẽ đến bước tiếp theo tiếp theo thì chúng ta sẽ thay đổi ờ, giao diện ở app.component.html chúng ta sẽ gọi thêm ờ, thẻ app message nữa sẽ copy cả đống code của file này và update lại vào trong ta sẽ truy cập vào suộc app app.component.html nó sẽ Ctrl A delete và paste lại ok như vậy là chúng ta đã hiển thị ra được component message chúng ta sẽ cùng vào trang chủ và kiểm tra đây các bạn thấy là đã hiển thị component message với ờ, dòng mặc định là message work message work này chính là cái phần ở message.content.html chúng ta sẽ cùng xem đây phần này đây ok so far so good đến giờ thì vẫn ok không có gì à, lỗi lỗi lầm gì tiếp theo chúng ta sẽ tạo service messenger chúng ta lại copy tiếp câu lệnh và truy cập vào thư mục nó các bạn hình như tôi chưa copy được tôi sẽ copy lại chia vào đây hình như không được tôi sẽ gõ lại ng g s me sage và đây là câu lệnh viết tắt của câu lệnh trên những s thay cho c là service đây các bạn ạ như vậy là chúng ta đã tạo thành công service chúng ta tiếp tục chỉnh sửa service như sau chúng ta sẽ khai báo một uh, mảng string tên là message và thêm uh, hai hàm là add message và clear message chúng ta sẽ copy rồi truy cập đến uh, suộc app message service ts app này message service ts đây chúng ta sẽ paste code mới ở đây ok không có gì khó khăn cả đến bước tiếp theo chúng ta sẽ tiêm vào trong hero service copy đoạn à, import này truy cập đến hero.service.ts chúng ta sẽ gọi service message từ service hero hero.service.ts đây nó sẽ import thư viện mới vào tiếp đến thì ở à, trong constructor của service này chúng ta sẽ thêm mới một tham số private message service là đối tượng service chúng ta với inbox vào đây rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ gửi message từ hero service này chúng ta sẽ truy cập vào hero service ds là file chúng ta đang mở đây chúng ta sẽ thay đổi một chút hàm get hero chúng ta sẽ add thêm một message vào đây này khi chúng ta get hero ra thì nó sẽ thêm mới một message như thế này tiếp đến thì chúng ta sẽ biểu diễn message từ Hero Service Then chúng ta sẽ truy cập vào message.comlan.ts message.comlan.ts đây chúng ta sẽ import service message vào đây thì đến trong constructor thì chúng ta cũng khởi tạo một biến kiểu public exit service cuối cùng chúng ta sẽ à, binding dữ liệu từ hello service lên à, html chúng ta sẽ truy cập vào message.component.html copy code và paste đóng code mới vào đây ok tới đến giờ thì cũng chưa có lỗi lầm gì đây chúng ta đã hiển thị được message thành công đây này clear xóa luôn xe buýt của chúng ta này và có thấy là hàm clear của chúng ta sẽ cho mảng của chúng ta về trắng này và khi chúng ta lát lại dữ liệu thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta Đây, khi chúng ta ghép dữ liệu thì chúng ta sẽ có một dòng như thế này. Fetch Hero đã lấy thành công ra danh sách Hero này rồi tiếp đến chúng ta sẽ đoạn này là chúng ta thêm rồi đúng không các bạn đây đoạn này chúng ta thêm rồi chúng ta sẽ message to hero service rồi chúng ta sẽ truy cập vào lại hero service ts phải không hero.conluân.ts chúng ta sẽ copy vào thôi ở đây thay đổi quá nhiều bạn thấy là trong code này cũng đã bỏ đi cái phần hero cũ của chúng ta chúng lấy thẳng từ file này bây giờ chúng ta đã thông qua service rồi chúng ta cũng sẽ bỏ đi tiếp đến là phần à, khai báo một hero này chúng ta cũng không dùng này và constructor của chúng ta thì sẽ thêm một tham số mới là message service private à, dưới này thì khi chúng ta nhấn vào hero thì cũng thêm một message mới là đã chọn hero này thế thôi tôi sẽ copy à, cả đoạn code này và paste lại vào đây Ok. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ừ, phần cốt của bài thêm mới ờ, thông báo và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Xóa message đã xóa thành công khi chọn này. Đấy, khi chọn thì cũng thêm một uh, message mới ở đây.